Ok, hello anh em, rất vui vì được lại anh em Đầu clip như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh Cảm ơn anh em Ngô Thanh Sang và anh em Cao Thanh Phong đã donate ủng hộ kênh Đối với cả các anh em donate cho kênh, ủng hộ tôi Thì ngoài việc là tôi sẽ gửi lời cảm ơn anh em trong video Thì tên của anh em sẽ luôn có ở trên cái bảng chữ chạy ở phía trên của video Điều đó thể hiện cái sự trân trọng và biết ơn của tôi đối với cả các anh em mà đã ủng hộ cho tôi cho kênh và cái dòng chữ trên ấy nó nhắc tôi là tôi luôn phải cố gắng để làm tốt hơn nữa những gì mà tôi đang làm nha anh em nhé anh em donate thì nó cũng rất vui và đồng thời nó cũng sẽ là cái trách nhiệm của cái người làm content làm nội dung như tôi đấy càng ngày là càng phải hoàn thiện nội dung càng ngày càng phải cố gắng để làm thế nào để video sau nó sẽ phải tốt hơn video trước đấy phải cố gắng rất nhiều để không có làm phụ lòng anh em anh em nhé. Và tôi cũng xin cảm ơn anh em Nguyễn Phương Chào mừng anh em đến với cả thế giới của hội viên Cảm ơn anh em đã đăng ký hội viên mới trên kênh Anh em Nguyễn Phương bây giờ anh em comment thì anh em sẽ có cái huy hiệu hội viên ở bên cạnh nhá VIP Pro Ngoài ra nếu anh em yêu cầu tôi chơi một cái lineup nào đấy mà anh em thích Anh em muốn tôi chơi Thì anh em sẽ được ưu tiên hơn các anh em khác Đấy Anh em sẽ được ưu tiên làm trước nhá và tất nhiên làm trước hay làm sau thì nó vẫn phải phụ thuộc vào liên quan đến cái việc là cái đội hình đấy nó có khó hay là dễ đấy, nếu mà nó dễ thì tôi sẽ làm trước còn khó hoặc là quá khó thì sẽ làm sau nha anh em nhá ưu tiên dễ làm trước đấy hoặc là nó rơi vào cái đội hình thông thạo 10 của tôi thì chắc chắn là anh em sẽ được ưu tiên làm trước và anh em hội viên còn có một cái đặc quyền đấy là xem được những cái video clip uh, mà chỉ có hội viên mới được xem Đấy, hoặc là một vài cái video clip mà hội viên sẽ được xem trước Sau đó các anh em ở trên kênh không đăng ký hội viên sẽ xem sau khoảng 1 đến 2 tuần Đấy, ví dụ như là những cái video clip về hướng dẫn là build pack Thì anh em sẽ được xem trước mọi người Đấy Nhưng mà ngoài ra tôi vẫn sẽ có những cái sự may mắn để dành cho các anh em mà hay tương tác với kênh Hay like, hay comment Thì các anh em cũng được xem giống như các anh em hội viên Nhá Đấy, điển hình ở đây là những cái pack trước Cái pack uh, tam sát pháp long ấy là anh em thực ra là lúc đầu là chỉ có mở cho hội viên thôi Nhưng mà các anh em các anh em tương tác tốt thì các anh em vẫn được xem Đấy Hay là cái pack ngọc thụ lâm phong cũng thế Các anh em tương tác tốt thì vẫn được xem Cái pack tam sát pháp long ấy là Các anh em trên kênh vẫn được xem sau 2 tuần Đấy, nó chỉ xem chậm so với các anh em hội viên là hai tuần thôi Các anh em hội viên sẽ được xem trước thì sau hai tuần tôi cũng mở ra cho các anh em xem còn cái pack uh, Ngọc Thụ Lâm Phong có nhiều anh em hỏi là tôi có mở không thì tôi cũng nói từ những cái video clip trước rồi là nó sẽ có những cái đặc quyền riêng dành cho các anh em hội viên. Chính vì thế là những cái pack lẻ ấy, thì tôi sẽ mở cho mọi người xem, còn những cái pack chặn ấy thì chỉ duy nhất các anh em hội viên được xem thôi. Đấy, và có thể là anh em sẽ là cái người may mắn không đăng ký hội viên vẫn được xem thì đấy là do là may mắn của anh em nhá. Tôi thường là tôi sẽ mở khoảng hai ba trăm người xem thì anh em nào mà cứ tương tác tốt đấy comment nhiều like nhiều thì cái tỷ lệ mà anh em được xem nó sẽ cao hơn nhá trận này có vẻ ra khá nhiều assassin anh em ạ tôi đang rất là phân vân không biết có nên chơi assassin trong trận đấu này không bởi vì về căn bản là nó cần phải phụ thuộc vào khá là nhiều đồ đấy nếu mà chơi assassin mà đồ chưa có thôi cứ tạm thời cho ba assassin vào giữ máu đã chưa biết chơi gì Ok, chúng ta có cái bộ Assassin Nó có kẹp được với con Assassin 2 sao thì cũng ok Hiện tại là chúng ta chỉ ghép được cái chấm lan thôi nếu còn những cái món đồ còn lại thì thực ra thì Nó nhìn cái đồ này thì nó không chơi được cái bộ gì cả Đấy Đồ này thì bây giờ là ghép được cái chấm lan Gấu à, Bỏ gấu vào câu tí nhé Biết đâu nó lại ra gấu assassin cho tôi chơi ừ. Có cái chém lan đây rồi Chém lan kết hợp với cả 6 assassin cũng ok Đấy nhưng mà nếu mà giả sử những cái trận này nó ra con gấu ấy Thì chắc là tôi sẽ không chơi 6 assassin đâu Tôi cũng sẽ không chơi 9 assassin Nếu mà cái trận này nó ra con gấu ấy Thì tôi sẽ thực hiện một cái uh, yêu cầu của một anh em mà ngày trước anh em yêu cầu tôi nhưng mà nó khó quá nó không chơi được những cái yêu cầu mà liên quan chơi đến cái bộ gấu ấy thì thực sự là nó rất khó để có thể chơi đấy thì nếu mà chuyện này mà nó ra gấu ấy tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh em đăng khoa ủa cái gì đấy mới round 6 á round 6 ra gấu ra hai con stone spirit hay sao căng vậy <laughs> đùa thật là như thế luôn ạ mẹ vãi đái thật trông đã thấy là là chuỗi thắng rồi bảy tám máu luôn ạ dã man một cấp nữa chắc phải cho eco rồi thôi chứ bài này thì lại thấy lại không có đồ không ghép được đồ lại khéo anh em ạ chắc là đánh dần dần đợi round 10 có đồ đã nhìn thế thôi đấy tôi có con hai sao assassin nhưng mà tôi đang bét bảng cái này trông Càng quá anh em ơi Chồng Nói chung là bây giờ đang yếu hơn so với cả phần còn lại của thế giới Chém lan thì cứ phải từ từ đã chắc gì đã ra được cái con gấu assassin anh em Đấy mà nếu mà chơi con gấu khác thì sao Hy vọng là ra gấu Rất hy vọng là sẽ ra con gấu sớm mà tôi để tôi chốt cho nó nhanh Ra gấu assassin sớm thì có thể là chốt chém lan Còn nếu mà ra gấu mết thì chơi ờ, đồ đồ, đồ mết thôi Đấy Tôi tôi vẫn có cái quan điểm là tôi để ba assassin vào Nó khả năng nó giữ màu nó cao hơn là cái việc là là eco trắng anh em ạ ba assassin vào thì ít nhất là giết được hai con Rồi Một round nữa là vứt được eco rồi anh em ạ Ok Thực ra bài này ấy, nó ra nó cũng khá là linh tinh Đồ này thì cũng đều Đồ thì cũng là đồ lởm Không ghép được cái đồ đánh chuỗi thắng Đầu game là phải có là búa xét Búa xét hoặc là là là, là, là bờ linh cơ Thì mới đánh cái chuỗi thắng Còn đồ này không đánh được chuỗi thắng Chém lan đầu game yếu lắm anh em ạ Không chơi được <clears throat> Thôi cứ ba assassin vào giữ máu Round sau thì thì, thì kẹp eco là xong Tuần này chắc phải đánh chữ thua rồi anh em Thằng nào cũng to ấy Thằng nào cũng hai con hai sao Nhưng mà cái quan trọng ấy Nó là cái Celezy của bọn nó khỏe Cái Celezy của tôi nó phải là 6 assassin nó mới khỏe cơ Đấy Bởi vì co bây giờ chúng ta vẫn là co một tiền Ra gấu Saman à Thế thì lại thế này thì thì thì thì, thì lại phải phải phải bỏ eco vào à. Từ từ đã ra gấu Saman chứ không phải là Assassin Thế thì Assassin Chắc là tôi chưa mua vội Phải ra con gấu Assassin mới chơi Assassin cơ Tầm này có thể là chơi Saman nhỉ Thực ra tôi rất muốn là làm theo cái yêu cầu của anh em Đăng Khoa Anh em Đăng Khoa có yêu cầu là tôi chơi cái bộ là uh, ờ, Cái gì nhỉ ba meteorite kết hợp với cả sáu đỏ để thử cái độ trâu đấy, cái độ trâu chó ở trong trong trong đội hình ba meteorite kết hợp với sáu đỏ anh em ạ sẽ cực trâu đấy đấy và cũng vừa hay rất là may mắn là ở trong cái trận đấu này tôi lại cũng đang sử dụng cái pack ngọc thụ lâm phong đấy mà cái slot lâm ấy là cái slot mà chuyên để đánh cái bộ này này đấy chỉ cần pick slot lâm thôi là chúng ta có thể đánh được 6 đỏ kết hợp với cả 3 meteorite ở trong slot lâm có sẵn quy giạt để có thể kích hệ câu gấu rồi Anh em nhá Đấy, rất là ok đấy Nhờ yeah. Thế vậy thì, thì, cái trận đấu này chốt nhá Tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh em Đăng Khoa đi Nhá Chốt cái đội hình là 6 đỏ kết hợp với cả 3 Meteorite Đánh ở level 10 Đấy Chơi được anh em ạ, chơi được May đấy May mà trận này là chọn cái bách bài Ngọc Thụ Lâm Phong chứ không chọn Tam Sát Pháp Long Thế là chơi được Đấy mà ra gấu rồi Ok anh em nhá Và đây nó là yêu cầu của anh em Đăng Khoa Anh em Đăng Khoa muốn thử độ trâu chó của cái bọn 3 Metalic kết hợp với 6 đỏ Ok Ngoài ra thì có anh em Hồ Khánh Anh em Hồ Khánh có thắc mắc về cái sức mạnh của cái bộ này à, Bộ này không được mạnh cho lắm Mặc dù là 6 đỏ kết hợp với cả 3 Metalic Nghe thì có vẻ rất là trâu chó Nhưng mà tại sao lại vẫn bị bộ Goblin nó phả sấp mặt Thì trong cái trận đấu này tôi cũng sẽ giải thích luôn cho các anh em nhé nó đơn giản thôi Nó không có gì phức tạp đâu Cái bộ sáu đỏ ấy Meteorite có một cái điểm mạnh Đấy là nó có rất nhiều máu Kèm theo đấy là nó có cái sức mạnh của bộ Meteorite Giúp cho những cái quân cờ ở trên bàn cờ Nó có khả năng là giảm sát thương theo phần trăm Đấy là một cái sức mạnh mà phải nói là rất là khỏe, rất là trâu ở trong cái những cái quân cờ và cái bộ Metalith ấy là một trong những cái Celesi phải nói là trâu nhất ở trong game Giảm sức mạnh tấn công, giảm sát thương theo phần trăm Đấy và anh em kết hợp với cả cái bộ đỏ sáu đỏ cũng là một cái bộ rất trâu Kết hợp hai cái bộ trâu nhất ở trong game thì nó tạo thành một cái bộ giống như là Asin Bất khả chiến bại, vua lì đòn Máu rất nhiều, rất trâu Giảm phần trăm sát thương Tuy nhiên cũng giống như là Asin Cái bộ đỏ, sáu đỏ kết hợp với cả ba Metalit ấy Nó cũng sẽ có điểm yếu giống như là cái gót chân của Asin vậy và cái điểm yếu của nó Cái điểm yếu chí mạng của nó là cái gì Cũng chính là từ cái điểm mạnh Cái sức mạnh của cái bộ này Mà nó lại ra cái điểm yếu Anh em ạ Nó lại lộ ra cái điểm yếu Đấy chính là nó rất sợ con Dark Spirit Máu càng nhiều thì đốt càng đau Đấy Và nhất là cái bộ Metalith ấy Thì nó lại không được giảm sát thương từ sát thương thuần Anh em thấy không Đấy chính là cái lý do tại làm sao mà trong cái trận đấu của bạn Hồ Khánh ấy lại bị thua. Bởi vì rất có thể trong cái trận đấu đấy cái bọn Goblin ý nó đã được triệu hồi ra hai con Dark Spirit hai sao. Đấy và hai con Dark Spirit hai sao thì anh em cũng biết rồi đấy. Với 8% mỗi con, mỗi giây, hai con nó là 16% của cái số lượng máu của cái bọn sáu đỏ thì thực sự là nó đốt nó rất là kinh khủng. Anh em nhá, rất kinh khủng. Nó ăn thẳng vào máu trực tiếp luôn và không bị giảm sát thương bởi Metalist. Đấy, đấy là cái điểm yếu chí mạng của bọn Meteorite đấy à, Cũng chính vì thế nên là ở trong cái bộ mà sáu đỏ kết hợp với cả ba Meteorite ấy Thì tôi cũng khuyên anh em là không lên chơi con Bad Omen Bởi vì cái con đấy nó có cái hệ tiên tri Mà cái hệ tiên tri nó đốt máu ấy Những cái ô mà nó đốt máu thì cái máu mà anh em bị đốt ấy Nó sẽ là dính sát thương thuần Đấy Anh em hiểu ý tôi không? Mà khi mà cái sắt thương thuần đấy mà nó đặt vào chân con Tôn Ngộ Không ấy thì tôi phải nói thật với anh em là Ngộ Không có trâu đến đâu đi chăng nữa thì cũng chết dần thôi. Bởi vì cái bộ đó nó không kẹp được vào là cái bọn Warlock. Mà không có bộ Warlock kẹp vào được ấy thì tức là anh em sẽ phải có đồ hút máu. Mà thậm chí là cần phải rất nhiều cái đồ hút máu để có khả năng hồi máu thì mới có thể sống sót được. Đấy, thế nên là nếu mà mình chơi ấy mà mình chọn gót đỏ thì là chúng ta chơi Bad Omen rất hay. Gót đỏ chơi Bad Omen rất hay nhưng mà 6 đỏ kết hợp với cả ba Metallic ấy Thì anh em đừng chơi nhá Anh em đừng chơi Bet Omen Chơi Bet Omen ấy là nó rất bóp vào cái bộ đấy Đấy nên là tôi khuyên anh em đừng chơi bởi bây giờ ấy Bây giờ chúng ta đã có cái con Lava Saman nó quay trở lại rồi Và chúng ta chơi cái bộ 6 đỏ mà chúng ta không cần phải có Bet Omen chúng ta vẫn chơi được Đấy Không cần Bet Omen để kích 6 đỏ Và cũng không cần Wizard để kích hệ Vì chúng ta đủ 6 đỏ mà không cần Bet Omen, không cần Wizard nhá anh em nhá Đấy Thế là tôi đã chia sẻ cho anh em cái điều mấu chốt để tạo thành cái sức mạnh cũng như là cái điểm yếu của cái bọn này Nên chúng ta cứ thế chúng ta làm theo thôi nhá Mà cái bộ 3 Metalit ấy anh em ạ Nó là một cái bộ mà Cái bộ Nó rất khó Phải nói là rất khó để có thể là, là lên được 3 Metalit Bởi vì làm sao? Bởi vì phải câu được ra con gấu 5 đô cơ Đấy chơi gấu đã khó rồi Lại còn phải câu được ra con gấu 5 đô Đấy mà cái con gấu 5 đô ấy Làm sao để nó có thể ra thì bắt buộc là chúng ta phải có bốn con gấu khác nhau ở trên bàn cờ hoặc là ít nhất là ba con gấu khác nhau và kích hệ uy giạt thì chúng ta mới có thể kiếm được cái con gấu 5 đô chính bởi vì thế là xây dựng cái bộ này nó rất khó anh em ạ nên là cái sức mạnh của cái bộ đấy nó cũng sẽ mạnh thôi nha anh em nhé nó sẽ tương đương với cái độ khó của cái bộ đấy Thực ra là ở trong cái trận đấu này ấy, tôi cũng chưa dám chắc là có thể chơi được là ba meter lít đâu. sáu đỏ thì có thể là đáp ứng được. Đấy, nhưng mà ba meter lít thì còn chưa chúng ta còn phải đợi con gấu bố cơ Nha anh em nhá Tạm thời tôi đánh ờ, theo kiểu là giữ máu thôi Kẹp vào có thể là ba assassin 6 đỏ đấy Có thể rất có thể là nó sẽ là như thế Đấy hoặc là 4 bit 6 đỏ Trong giai đoạn late game Cảm giác như là không đép được quái Chắc là tôi phải lấy con dao anh em ạ Lấy trước con dao đi Cái, cái con dao này chắc chắn là phải lấy rồi Đấy ghép cái chấm lan mà rồi, còn cái viên ngọc thì tôi chưa lấy vội Viên ngọc của cái slot này thì tôi chưa lấy vội Chúng ta đợi cái viên ngọc nó ra ghép với cả cái cái um, cái cái dao để thành cái chấm lan Con dao thì cần rất nhiều trong những cái bộ như thế này Dao cần ba dao cơ Nên là tôi cứ lấy trước một con Ok Đép được quái không nhở Tôi nghĩ là sẽ đép được thôi kẹp hai đỏ và rồi cũng khá là trâu ngoài ra có bộ assassin thì đam cũng không thiếu được được được được được được À được ok cho cái món đồ ngon ngon tí nhá đá ma pháp ok rất ok đấy đá ma pháp ở đây là sẽ có cái bơ linh à được hay quá anh em ơi được đấy nhờ hai mèo nữa này ok lên 8 rồi Rồi Kích hoạt được 3 assassin kết hợp với cả Sivet ở đây Thêm được 3 con Vậy là 8, ờ, 8 con cộng với 3 con là 11 con ở trên bàn cờ Được Rồi ghép chém lan luôn ưu tiên giữ máu đây anh em ạ Có chém lan thì cái con gấu assassin nó sẽ clear được khá khá Ghép cái thêm cái giáp được không? Được Tôi sẽ lấy thêm cái giáp đi Giáp thép ok Giáp thép này nó sẽ khiến cho cái bọn đỏ nó lại càng trâu hơn anh em ạ Máu to lại giáp to nữa Đấy, những cái con xung quanh, những cái con cầm cái giáp thép nó sẽ được hưởng ờ, cái, hiệu ứng của giáp thép là cộng 10 giáp Đây rồi Rồi, cứ từ từ rồi Bình tĩnh Có heo ở đây giữ máu rồi Rồi, với cái số lượng máu tôi là 55 thì vẫn nói chung là vẫn ổn Anh em ạ, chưa chết được đâu Thực ra chúng ta xác định chúng ta chơi 6 đỏ thì máu xuống thấp một chút thì nó càng khỏe anh em ạ Đấy cái bộ đỏ thì nó hay chơi theo kiểu là eco máu xuống thấp Đấy mà máu xuống càng thấp thì càng khỏe thôi Thì thôi thì cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, từ tốn Không có cái gì phải vội cả Blink thì cũng ờ, có thể ghép luôn nhưng mà thực ra thì cũng chưa cần Tôi tôi muốn để dành cái mặt lạ hút máu để tí nữa ghép cái hút máu cuối ấy, anh em ạ, hút máu trừ giáp ấy Đấy, cái món đấy mới là cái món mà nó cần ở trong cái bộ sáu đỏ này Bởi vì cái bọn sáu đỏ này nó không hút máu được, nó không có hồi máu Đấy, chả may mà mà gặp Dark Spirit các thứ thì nó sẽ rất là nguy hiểm Bởi vì bây giờ anh em cũng biết là ở trong bộ truyền thuyết thì chắc chắn là nó sẽ có con Dark Spirit rồi Đấy là một con tướng chung nha anh em nhá Nên là xác định là phải có đồ hồi máu đã Đồ hồi máu để cho ngộ không hoặc là gấu assassin nó có thể là nó hồi máu lại được tránh cái việc là bị đốt màu quá nhiều từ Dark Spirit Lết game mà chơi 6 đỏ mà để cho Dark Spirit đốt thì căng lắm anh em ơi Nhá à, Cứ phải từ từ đã Đồ đấy chưa lấy được Rồi Tạm thời thì con mèo nó sẽ vẫn gánh cho tôi Tới round thứ 20, 21 cơ như này chúng ta có thể yên tâm được đến ra 21 Sau, hai, sau ra 21 thì chắc là sẽ vứt mèo đi Vứt mèo roll 6 đỏ đã Đấy, rất có thể lúc đấy cái con gấu assassin nó vẫn chưa lên được hai sao Đấy và bây giờ tôi nói thật với anh em là trận này hơi đen Anh em biết là đen ở cái chỗ nào không? Là trong cái pack của tôi ấy Nó có sẵn cái con wizard là cái con sao đi vô rồi Đấy Mà nó không ra để tôi còn kích hệ gấu bốn gấu anh em ạ thế mới cày thằng này ra bom ạ mà thằng này nó đánh cái đội hình đéo gì nhỏ anh em này trông cái đội hình của nó này kinh khủng thật đấy ui đẩy 17 máu ạ. thằng tu đây ờ, ờ, ờ, nghe tên quen thế nhở đánh cái đội hình trông dị vãi cả đái mà nhìn cái đội hình dị thế nhở anh em nhìn này Đội hình dị thật đấy Ủa Đội hình gì ấy Mà trông nó đấm cả Gladiator Nó đấm cả Warrior Nó đấm cả gót, gót đỏ Nó đấm hết kìa Ảo thật Trông cái thằng ờ, Mấy cái thằng phía dưới là Chơi Warrior sắp đi nơi rồi Mỗi thằng là nó đẩy ra 17 máu thì chắc nó đi nơi Cái thằng 9 qua này Sắp đi nơi này Chưa đủ 9 ua Tu đây có một cái đội hình trông Trông trông trông rất là dị luôn nhá Ờ Công nhận là, là là meta mới này sau khi update Thật sự là tôi phải nói là cái cái cái độ sáng tạo ở những cái đội hình ấy Có rất nhiều đội hình mới nhá có rất nhiều đội hình chơi được mà đội hình mới mà chơi khỏe luôn ấy anh em ạ. Đội hình của thằng Today rất đáng để học tập. Tôi chắc là cũng phải là nghiên cứu phát này xem như nào chứ. Càng đấy. Từ khi mà tôi bỏ cái bộ bit ý là tôi thấy là có bao nhiêu cái bộ chơi được ở trong cái meta này luôn anh em ạ. Ôi nhiều lắm. Có những cái đội hình mà Bản thân tôi là một cái người chơi cái bộ môn này chắc phải 3 năm rồi mà tôi còn không ngờ tới cơ Nó có quá nhiều đội hình mà có thể xây dựng được mà ăn được cái meta này Chắc tí ờ, phải nghiên cứu lại xem thằng Today kia nó chơi kiểu gì Để game Today còn nghiên cứu <laughs> Cũng tên là Today luôn đấy, dã man chưa Có khi nào đây là một cái phiên bản khác của tôi ở một cái vũ trụ khác không? Đa vũ trụ <laughs> Ảo thật, dã man thật sự luôn Đây rồi, ui có bốn gấu anh em ơi bốn gấu rồi này thế thì thôi bán bán đi thôi đủ bốn gấu rồi rồi bây giờ kiếm mấy con gấu bố vào nào ok tạm thời chắc là bỏ gấu assassin ra giữ máu được nổi không nhở ôi máu còn khá ít đấy anh em ạ Rồi ghép cái chén thánh này Ok có khả năng hồi máu cái đã Ghép cái giáp phản này Rồi, Rất trâu nhá Rất trâu Đồ rất trâu Bây giờ là cần cái cái món hút máu trừ giáp nữa thôi anh em ạ Là rất là ok rồi 38 máu thì tôi nghĩ là vẫn chơi được Vẫn chơi được Cái tầm này tôi nghĩ là áp dần lên 10 thôi bao giờ lên 10 đâu Amsterdam lên 10 mà nó mới đủ bộ anh em ạ Ở 10 thì nó sẽ là 6 đỏ kết hợp với 4 gấu ở level 10 Tức là kiểu gì cũng phải lên 10 Nếu mà muốn chơi và thực hiện theo cái yêu cầu của em đăng khoa ấy Là sẽ phải kiểu gì cũng phải lên 10 thì mới chơi được Lên 10 thì mới kẹp được 4 gấu để gọi ra gấu bố được Đấy anh hiểu không Và kẹp được 6 đỏ vào thì nó mới đủ bộ Nha anh em nhá Tức là bộ này sẽ phải chơi ở level 10 Rồi Chúng ta cứ áp dần đến 10 đó Mà trông cái thằng thằng top 1 nó trông càng đấy nhở càng ấy Trông cái đội hình nói chung là nó kiểu nó Nó hiểu cái đội hình gì luôn <laughs> Anh em thấy không Nó hiểu cái đội hình gì luôn Vẫn đang có chuỗi Trong khi mấy thằng 9 Warrior rồi Goblin các thứ đang sắp xuống hố hết rồi này Ảo thật sự đấy Thật đấy tôi cũng phải xem xét lại nghiêm túc về cái vấn đề này không thể tin được luôn á Có những cái line up như là cái line up uh, Goblin mà nó cũng không thể nào cắt chuỗi được của thằng đấy Rồi có những cái line up 9 Warrior cũng đã phong đủ bộ rồi mà vẫn không thể cắt chuỗi được 6m gấu cũng không cắt chuỗi được Ô Vô lý thật sự luôn đấy Nhìn trông cái đội hình hỗn tạp lèo nhèo thế thôi Thế mà nó căng thế nhở <laughs> tí phải ra lại phải nhắn tin là hỏi xem là liệu mày có phải là tao không <laughs> nhắn tin ê tu đây mày có phải là tao không <laughs> nghe tu đây quen vãi đái luôn liệu rằng là tôi có gặp chính tôi ở một vũ trụ song song không câu trả lời phụ thuộc vào anh em nhá anh em tự đưa ra câu trả lời đùa thật là như thế luôn nhưng mà nói chung ấy là gì thì gì Tôi là tôi sẽ phải là ra và tôi vọc ngay cái bộ này Tôi hứa với anh em là kết thúc trận này nhá Khả năng là tối nay ấy Là tôi sẽ phải vọc luôn cái bộ của cái thằng đây Được đấy Tôi sẽ phải ra tôi phải thử nghiệm luôn Trông cái line up như thế mà đánh chuỗi thắng cộng 15 luôn anh em ạ à. Tôi nhớ được kiểu gì Hứa với anh em là sau cái trận đấu này Khi mà cái trận đấu này kết thúc Là tôi ra tôi vọc ngay Tôi vọc ngay và luôn luôn để tôi test thử xem là liệu rằng là cái đội hình của thằng Today kia Nó có căng không nha anh em nhá Còn tôi thấy là căng phết đấy Căng phết đấy anh em Xem là nó chơi như nào mà, mà, mà nó căng như thế thì chúng ta phải thử Chúng ta phải biết được Biết đâu lại khai phá ra một cái bộ lap mới Anh em ạ Một cái bộ lap siêu cấp cực mạnh thì làm sao Đôi khi là có những cái bộ mà chúng ta không thể nghĩ được ấy là nó mạnh nhưng mà thực ra nó lại rất mạnh Đấy Chẳng qua là chúng ta chưa thử Chúng ta không biết được thôi Không biết được sức mạnh của nó thôi Đấy, một khi mà đã chạm vào mà nó đã rơi vào tầm khoảng bí kỹ rồi Thôi rồi luôn anh em ơi Nhá anh em nhá Đấy Chả mấy khi mà tự nhiên lại được quả bộ này Bộ khá là dị ở đây Để chúng ta có thể học tập và tìm hiểu Chắc chắn là phải vọc luôn càng lắm rồi đấy Bây giờ tôi chỉ muốn kết thúc trận đấu này thật nhanh để tôi ra tôi tôi test thôi anh em ạ Ui, háo hức lắm, háo hức lắm Nhìn cái bộ của thằng kia, một cái bộ lạ hoắc luôn Chưa bao giờ sờ tay vào cái layup như thế luôn anh em Được đấy Tôi nghĩ là chỉ cần điều chỉnh một hai con thôi là nó trở thành một cái bộ siêu mạnh luôn Hứa với anh em là nó sẽ ra vào tối nay nhá Tôi sẽ phải cố gắng thôi, tôi tìm hiểu tôi ra vào tối nay cho anh em Anh em thậm chí là còn cái thằng đây nhá Anh em thấy cái thằng Gladiator này không Nó form đủ bộ Gladiator hai con Berserker rồi nhá Đấy, cung đen các thứ dồn đồ cho cung đen nhá, hai tia tia các kiểu các thứ rồi nhá. Đấy, thậm chí là hai con hai con Dominator rất mạnh nhá, anh em nhìn nó đấm tôi này. Ô. Ui, đấm tôi 19 máu. Vậy tại sao thằng này nó gặp cái thằng top 1 mà nó đéo đấm được? Đấy một cái câu hỏi đặt ra là tại sao? Tại sao cái thằng Greater nó không đấm được thằng top 1? Bởi vì là thằng top 1 nó khỏe đúng không? Nhưng mà tại sao nó lại khỏe? Tại sao cái line up của thằng top 1 nó lại khỏe đến như thế Nó khỏe đến như thế nhở Nó đấm chết rồi kìa hai thằng Warrior chết top 7 top 8 luôn kìa anh em kìa hai thằng Warrior top 7 top 8 luôn Đấy 9 Warrior bị đấm top 7 top 8 đấy Vậy là tại sao Thôi rồi Với cái số lượng máu là 6 máu như này thì tôi nghĩ là Ok rồi lốt rau này ờ, chắc là đập trứng cho con gấu assassin thôi Sau đó thì kiếm đủ 6 đỏ vào chơi thôi anh em Đấy tầm này là mạnh rồi Đạt tới giới hạn sức mạnh của bộ 6 đỏ ở đây anh em ạ Ok Chơi mặc dù quả này chơi hơi liều một chút Nhưng mà nói chung là đến bây giờ tôi nghĩ là ổn Nhá chén thánh Không nói nhiều Rồi Chén thánh <clears throat> Blink Hết Xong Chốt đồ nhá đây là ờ, tôi đợi đến phút cuối cùng tôi mới ghép đấy Để nó đủ coi như là 5 món đồ uh, tím với cả một món đồ cam Đấy Đánh rất là coi như là bình tĩnh để cuối cùng là ờ, đủ bộ và đủ đồ luôn Ok ba assassin đã này Tạm thời thì chưa có 6 đỏ anh em ạ Nên là tôi tạm thời tôi kẹp ba assassin vào đã anh em nhá kẹp ba assassin vào để, để để chơi đã có tí đam ok rồi ui cảo ra nhiều này không cần không cần không cần tí nữa là sáu đỏ ba meter lít thôi nhưng mà bây giờ chưa có anh em ạ nên là tạm thời phải như này nó mới sống được À trận này có thằng chơi à, đỏ kết hợp với Demon à Ok ổn áp anh em Thiếu một con đỏ nữa nhỉ Ok Này đủ rồi này Đủ rồi anh em ạ 11 con à Bán cáo đi Bây giờ đợi Tôn Ngộ Không Sau đó thay cho con gấu Saman Thay gấu Saman là được trận này sẽ không chơi con Battleman anh em nhá Trận này không chơi Battleman Battleman nó sẽ bóp tim Như tôi phân tích từ đầu ấy Đây này anh em này, nó gặp lại nó này Trông nó có một cái gì đấy mà nó rất căng nhá Ở đây nhá ừ, Hình nó rất căng Tuy nhiên tầm này tôi lại ăn được nó rồi Không <laughs> Không phải anh em ạ tôi nhầm đấy tôi nhầm đấy không căng lắm đây rồi ngộ không đây rồi hay quá đủ bộ rồi này nhưng mà tôi vẫn muốn kiếm mấy con con gấu 5 đô lên hai sao đã anh em từ từ kiếm gấu 5 đô lên hai sao rồi bỏ ngộ không vào nha anh em nhá còn một con nữa thôi đợi chút nói chung là chưa chết được đâu tầm này chưa cần 3 meter lít ok gót đỏ ca lông Gót đỏ ca lông, chuyện này có gót đỏ ca lông Cứ bình tĩnh em ạ Chúng ta giờ chúng ta đang có số máu là 6 máu Tức là cái sức mạnh của cái đội này này Cái bộ này nó rất khỏe Nó rất trâu Không sợ Không sợ anh em nhá Không sợ không sợ Bây giờ trâu lắm Bây giờ trâu lắm Mặc dù vẫn thiếu một cái hút máu ở trong cái trận đấu này Con gấu của tôi nó không có hút máu À đây rồi, hay quá Thế là chúng ta có thể cho được 3 Meteorite vào được đấy Hay là ghép cái Kira nhở Cái găng tay Kira nó cũng hút được máu đấy Nhưng mà thực ra nếu mà hút máu trừ giáp thì nó ngon hơn Thôi, từ từ đã anh em ạ tiết kiệm tí nữa đợi cái que thôi mà Tôi nghĩ là bây giờ tôi vẫn sống sót được Gót đỏ thì không sợ lắm đâu Gặp gót đỏ không sợ lắm đâu Sống đến round 30 ấy Mà lấy được cái giáp phản thì thì cũng không sợ ca lông Hy vọng là round sau có cái giáp phản Chém lan 2 Chém lan 2 cũng được Thằng từ đây Thằng thằng từ đây kiểu gì nó lên được 11 kìa Căng phết nhở Rồi nốt ra 31 rồi rồi bán con gấu Saman đi anh em nhá. Câu tí đang kiểu đang ít tiền ấy, tôi đang muốn thêm một chút. Cho ví dụ như là rau sau nó đẻ ra con gấu 5 đô chẳng hạn là tôi có thêm 5 tiền. Rồi cái thằng Predator bây giờ tôi không sợ nữa rồi. Trầu lắm rồi anh em ạ, đủ bộ rồi mà. Đánh gãy ghẻ mà. Có là gì đâu. Đấm vào cái bộ này bây giờ là nó trâu lắm rồi 6 đỏ còn chưa kẹp 3 lít đâu Nhưng mà ờ, nó trâu anh em ạ Đấy, Gladiator bị đẩy này Không ăn thua, không ăn thua, không ăn thua Gladiator, úi dồi, còn 5 máu Vậy là còn gót đỏ Gladiator với cái thằng chơi cái đội hình dị đúng không? Mà cái thằng chơi đội hình dị đang đánh chữ thua chắc là cái tầm này nó là hết dị rồi <laughs> tầm này là là cái, vì nó dị nên là nó yếu anh em ạ tuy nhiên là tôi nhìn thấy thế tôi thấy cái đội này nó có tiềm năng đấy nhưng mà phải qua tay tôi á, anh em ạ phải qua tay tôi phải chỉnh một vài con thay một vài con đi thì nó sẽ có tiềm năng nha anh em nhá đấy thay một vài con đi ở trong cái đội hình này chúng ta sẽ thay một vài con và chắc chắn là nó sẽ mạnh đấy tôi nghĩ là nó sẽ mạnh nếu mà trong trong trong tay của today kia à, nó đã đánh nó đã khỏe đến cái mức độ như thế rồi ấy thì vào game today thì chắc là nó còn khỏe nữa cơ anh em tôi sẽ phải thử test nha anh em nhá tất nhiên là ý tưởng này thì bản quyền thì vẫn thuộc today đấy tôi chỉ gọi là chỉnh sửa một chút thôi Đấy, nếu mà anh em today kia mà là người Việt Nam thì tôi cũng xin cảm ơn anh em đã gợi ý cho tôi một cái bộ rất hay Rất hay đấy nhá Rồi Chém lan cái đã Chém lan đã Chém lan đã anh em ạ Clear cho nó nhanh Ok nhá, ca lông vẫn chưa lên được ca lông 2 Ui, có trứng rồi này Chỉ còn một con nữa thôi là lên hai sao đấy Ca lông có ba tia nhá Càng ấy sáu máu này có chết được không nhở Tôi nghĩ là không chết được đâu sáu máu này cũng không chết được Từ từ đã Cứ bình tĩnh Đây rồi Gặp một gót đỏ ca lông này Đấm đuổi thằng này không Châu phết Châu phết đấy Anh em nhìn cái con gấu của tôi kìa Con gấu của tôi nó clear khá là ghê đấy chứ Thực ra là đây nó mới chỉ là 6 đỏ thôi đấy Nó chưa có 3 lít đâu Nhưng mà nó đã rất trâu rồi anh em ơi Đấy nó đã rất trâu rồi đấy nhá Ủa có khi đẩy thằng gót đỏ đi luôn này 10 máu chắc đi rồi Đi không Gót đỏ ca lông thì nói chung là nó vẫn thế lực đấy Có đi luôn không Đi luôn không Ui rồi ôi đi luôn anh em ạ à. Đi luôn không lên được cá lông 2 Hơi đen Thằng đấy mà nó lên được cá lông 2 Chắc là nó sẽ ăn được tôi đấy Nó ăn được Nó sẽ ăn được tôi Mà thực ra là cũng chưa chắc đã ăn được Bởi vì con cá lông 2 chưa chắc đã giết được cái con gấu bố kia đâu Con gấu bố nó khi mà Nó có đủ đồ thì nó sẽ chìm lặn liên tục Và lúc đấy thì cá lông nó sẽ không đủ đam để giết được rồi vậy là còn Greater và cái thằng chơi một cái bộ dị thôi đúng không? Ok Rồi, đây gặp cái thằng bộ dị này Ây à, trông cũng ghê chứ nhở Ghê đấy Nhưng mà vẫn không ăn được tôi anh em ạ Nhưng mà trông cảm giác như cái bộ đấy đam nó cũng khá to nhá anh em nhá nó clear được hết cái hàng đỏ của tôi là đam nó to đấy Không hiểu đâu Rồi Giáp phản Căng thật Thằng đấy nó được top 2 này Anh em ơi Gladiator đi rồi Ghê phết nhở Đội hình dị ghê phết Ảo thật đấy Chơi là là kẹp cả Cái gì cơ <laughs> Tôi cũng không hiểu là cái đội hình gì luôn Nhưng mà rất khỏe nhá Oánh cái đội hình đấy mới được top 2 Trong khi Goblin này 9 Warrior Gót đỏ Gladiator bay hết rồi, bay màu hết rồi Thế mà cái thằng này nó chơi cái đội hình Nói chung là tôi thấy đây chắc là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái đội hình này luôn Cảm giác rất khỏe Anh em nhìn này Anh em thấy ông nó clear nhá Đấy mà tôi là tôi cho 3 meter lít vào đấy 3 meter lít 6 đỏ đấy nhá Mà cuối cùng là cũng chỉ lọt đúng một con thôi Được đấy nhở Được đấy Được đấy Hay rất đáng để học tập đây này Đội hình rất đáng học tập Ô vớ phần tôi thua đấy May đấy Thực ra là anh em biết là tại sao tôi thắng không Không phải do cái đội hình ở đâu Mà bởi vì là tôi có cái giáp phản Tôi mới thắng ở đấy Vừa có cái giáp phản ở round thứ 31 hay 32 gì đấy Là cái thằng kia chết nó rơi ra cái giáp phản Tôi lấy cái giáp phản tôi mới thắng được đấy Chứ còn nếu không có giáp phản là cái con gấu này nó cũng chết rồi Căng đấy nhờ Đội hình hay đấy bạn ơi Được đấy Hay quá nhờ Trời ơi, tôi giờ tôi thực ra là cái chiến thắng trận này thì tôi cũng cũng cũng cũng cũng mong muốn nhưng mà cái mong muốn nhất của tôi là bây giờ là phải ra để vọc ngay cái bộ mới này anh em ạ. Rất hay luôn. Để xem là tại sao cái sức mạnh của nó ở cái chỗ gì, ở cái chỗ nào. Nó ở cái điểm gì mà sao nó lại mạnh đến như thế. Đấy, nó mạnh như thế. Chúng ta chưa biết được. <clears throat> Rất mạnh đấy nhá Rất mạnh đấy nhá Kẹp ca lông vào nhìn ca lông nó bắn kìa Giải quyết hết rồi Cuối cùng là cũng chỉ còn là hai con thôi hai con gấu thôi Đam là có luôn Ờ được đấy chứ nhở Hay đấy Rất là sáng tạo luôn Đối thủ chơi được đấy Khá quá nhở Mặc dù là tôi vẫn đang thắng nhưng mà tôi phải đánh giá cái bộ line up cực hay luôn mà chỉ cần chỉnh một vài con thôi là có khi là tôi thua đấy Anh em ạ Tôi biết rồi Tôi biết rồi anh em ơi Tôi tự nhiên tôi nhận ra Tôi nhận ra rồi Tôi nhận ra chân lý rồi anh em ơi Ôi dồi ôi Sau trận đấu này phải chơi luôn Tối nay ra clip luôn cho anh em cho lóng Đúng thế anh em ạ Tôi nhận ra cái chân lý của cái bộ đấy rồi Ôi rồi ôi cảm ơn nhá <laughs> Tôi đã nhận ra chân lý nhưng mà tôi không nói cho anh em đâu Tôi nhận ra cái chân lý, cái sức mạnh của cái bộ đấy rồi Ui mẹ ơi Mạnh đấy Phải biến cái bộ thằng này thành cái bộ bí kỹ của tôi mới được Không thể nào mà có thể là, là, là bỏ sót được cái trận đấu này Trời ơi may đấy May mà cũng phải cảm ơn anh em Đăng Khoa luôn Có anh em Đăng Khoa mà tôi mới gặp cái thằng Tu đây này Gặp chính tôi ở một cái vũ trụ song song Đến vũ trụ này thi đấu trong trận đấu với tôi Để nhắc tôi về một cái line up cực hay <laughs> Trời ơi <laughs> Hay quá anh em ơi Tôi lòng lòng muốn coi như là thử lắm rồi đấy Anh em ạ Trời ơi nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh Ra test nhanh mới được Tuyệt vời Rồi chốt đồ nào giáp băng hay cầm đánh đây Cầm đánh Tôi nghĩ là cái cầm đánh Giáp băng thì cũng không cần thiết lắm 6 đỏ 3 meter lít và còn chật vật với cái đội hình kia Dã man thật sự Heo lui lên ba nhá anh em nhá. Heo ba sao. Sắp được rồi, còn hai con nữa thôi. Còn uh, Storm Saman chắc cũng đưa lên 3 sao lốt. Thực ra thằng này nhá, cái lượng đam của nó là khá đáng kể luôn đấy. Gần như là nó chỉ chỉ chỉ chỉ để lọt một con thôi. Anh em thấy không? Nó dọn hết cả bàn cờ luôn. Nó dọn hết, nó dọn hết anh em ạ. Cuối cùng là nó chỉ lọt mỗi con gấu thôi Mà con gấu của tôi bởi vì là nó có kích hệ Meteorit kèm theo đấy là nó có khá nhiều đồ hồi báo Một cái câu hỏi đặt ra nếu mà con ca lông này nó có cái cái cái MKB hai hai sao ấy, cái MKB cuối ấy, thì liệu rằng là tôi có thua không? Khả năng thua là rất là cao ấy nhá. Đấy và một vài cái điều chỉnh ở trong đội hình một chút nữa thì liệu rằng là con gấu này của tôi có thể sống nổi không? Đấy, anh em thấy không đội hình đấy nó khá là mạnh đấy nhá đấy còn bởi vì sao mà nó không ăn được tôi thì bởi vì là nó thiếu cái mkb và nó cần phải có một chút điều chỉnh nữa ở trong đội hình thì nó sẽ ăn được anh em ạ nó sẽ ăn được đấy ăn được hòa vậy là nó đánh ngang ngửa luôn với cái bộ 6 đỏ kết hợp với 3 meteorite anh em ạ dã man 6 đỏ 3 meteorite cực kỳ trâu rồi Thế mà anh em nhìn nó dọn bản đồ nó nhanh đến cái cỡ như thế nào Trời ơi, tôi chỉ muốn bây giờ tôi ra tôi vọc luôn thôi anh em ạ Căng thật đấy Bắt đầu có những cái điều chỉnh rồi kìa anh em kìa Anh em thấy không Đấy nhá Bắt đầu có những cái điều chỉnh rồi Chơi chơi căng thằng này chơi hay đấy Thằng này chơi hay đấy Biết chơi biết chơi biết chơi Chứng tỏ là cái bộ này này Tôi nghĩ là cái bộ này này đó là cái bộ mà thằng này nó chơi là nó đã luyện Và nó đã rất thông thạo rồi Nên là anh em nhìn thấy nó cái cái cách mà nó giữ chuỗi ở đầu game nhá Cái cách mà nó xây dựng đội hình đến lúc lết game nhá Nó đều rất là bài bản luôn Nó đều rất là bài bản Chứng tỏ là cái đội hình này đã được nó test lâu rồi Anh em ạ Tôi phải ra tôi phải xem thằng này nó nó chơi cái đội hình này nó sơ farm như nào Chắc là cũng chơi nhiều rồi đấy mới Nó mới gọi là như thế này Nó mới gọi là luột là như thế này Đấy, con gì giữ lại là con gì chuyển nhá Tôi để ý rồi mà Tôi để ý là cái con Stone Spirit này này Để nó kết hợp với cái bộ Bộ 4 uh, ờ, Spirit ấy Là rõ ràng là nó có cái Chủ đích là nó mua con này từ đầu Nó đưa lên 3 sao này anh em này Đấy nó thế cô Anh em thấy không đánh ngang ngửa luôn nhá Đánh ngang ngửa hòa luôn nhá Không giết được luôn không có cửa giết được chết con ca lông này luôn anh em ạ Đánh hòa luôn mới căng nhá Đây là bây giờ tôi còn phải đưa đội hình lên 3 sao để tôi ăn nó này anh em này Anh em thấy nó căng không Rồi rau này xả tiền mạnh đi Xả mạnh nhá anh em nhá Kiếm heo ba còn một con nữa thôi Heo Ra đi Ra đi ra đi ra đi ra đi Ui Đây rồi hay quá rồi từ từ nhá Ok ổn ổn ổn ổn ổn Rồi Lùi hết lên 3 sao xem liệu có đánh cái thằng này không Anh em nhìn kìa Anh em thấy không 6 đỏ kết hợp với 3 metalit Không trâu lắm So với cả cả cả đội hình đối thủ nhỉ Nó dọn Đi rất nhanh nhưng nó dọn bàn cờ rất nhanh luôn ý Cảm giác như bay màu rất nhanh Ừ lần này ăn được không Lần này ăn được này Cá lông sắp chết rồi Hay quá Được được được được Cá lông chết là ăn được Ui đánh chật vật luôn đấy anh em ạ Chật vật luôn đấy Căng thật Rồi Round 39 Heo 3 vẫn không ăn thua anh em ạ Trận này nếu mà vớ vẩn chơi ngộ không là thua đấy Không chơi được ngộ không Trận này dồn đồ cho ngộ không là không nhấc được tay lên luôn Trận này chỉ có đánh bằng gấu xin thôi anh em ơi Thực ra là cái con gấu xin này nó cũng sẽ được hưởng 3 meteorite, Bởi vì nếu mà kích hệ 3 meteorite là nó sẽ toàn bộ đội hình nó sẽ được hưởng nha anh em nhé. Nên là cái độ trâu của cái con gấu assassin thì nó cũng trâu như ngộ không thôi Nó cũng tương đương thôi Chết nhanh quá anh em ơi Thật sự là rất khỏe Đấy cuối cùng vẫn là cái con Stone Stone Spirit và con Ca Lông Nó đứng Nó đấm hai con còn lại của tôi vẫn là hai đấu hai Nhưng mà cảm giác như là Round này có khi tôi thua anh em ạ Con gấu của tôi nó rất trâu với rất nhiều những cái đồ hồi máu nhá Chắc chắn là nếu mà nó là một cái MKB ý Nó không phải là cái búa set 2 ấy Là con gấu này của tôi chắc chắn chết và tôi thua ở trong trận đấu này Anh em có tin không? Tôi thua đấy Trận này tôi thua đấy Tôi cũng phải khẳng định luôn là nếu mà có đồ ấy Là trận này tôi thua Đội hình mà phải nói là châu bậc nhất Ở trong game rồi đấy Mà gặp cái đội hình của cái thằng kia Không ảnh được Càng <clears throat> Hay đấy Hay Kết thúc trận đấu nhanh tí ra Làm ngay con game chơi thử cái đội hình của nó xem sao Tối nay lên clip cho anh em nhá Anh em nhá, anh em đồng ý không nếu mà anh em đồng ý thì anh em ấn like cho tôi nhá Ấn like nhanh cho tôi Đấy à, 200 like tối thêm clip nữa Chơi cái đội hình của cái thằng kia Đấy, Nhưng mà sẽ tôi nghĩ là sẽ có một cái chỉnh sửa một chút Làm thế nào để chỉnh sửa để có thể là, là, là đạt được cái sức mạnh tối đa ở trong cái trận đấy Ở trong cái đội hình đấy nhá anh em nhá Đấy Học tập ngay Gặp đối thủ và chơi cái đội hình hay là chúng ta phải học ngay anh em ạ và nhất là cái đội hình đấy cảm giác như là đánh được đấy Đánh được ở trong meta anh em Đánh được trong meta Tôi có cảm giác là nó đấm được cả bit đấy Nó đấm được cả bit và nó đấm được cả assassin luôn đấy Bởi vì là anh em thấy là ở trong đội hình nó kẹp spirit Là counter được Ok Rồi Giáp cuối cái đã hai con đát rồi anh em ạ Thả hai con đát vào rồi Khó chịu nhỉ Cảm giác bây giờ cứ bị hòa ấy, Nhưng mà tôi nghĩ là rau này tôi có có thêm đồ tôi không thua đâu Giáp cuối rồi vẫn thua được thì, thì, thì, thì bó tay Chả nhẽ là có giáp cuối không giết được con ca lông trông vẫn chật vật lắm anh em ạ Ăn nổi không? Ăn nổi không? Ăn được chứ Ăn được chứ Ăn được chứ Ăn được chứ nhở Anh em nhìn kìa Rất chật vật nhá Mà anh em thấy không? Đội hình của tôi là nó full 3 sao rồi đấy Anh em đếm xem Toàn 3 sao luôn ba con 3 sao rồi mà vẫn trông vẫn rất là chật vật với cả thằng này luôn Mày nói chứ Cuối cùng là vẫn hòa anh em ạ Vẫn hòa mà máu của con gấu của tôi nó rút rồi kìa anh em kìa nó rút ở dưới lửa máu luôn Nó, nó không có đồ rồi đấy Chứ có MKB là chắc chắn là tôi đi rồi Sợ thật sự <clears throat> Đấy anh em anh em thấy không Đội hình của tôi full 3 sao rồi nhá Sắp lốt cái con ờ, con uh, Sắp tới là tôi sẽ có thêm cái con con con Saman, con Lava Saman lên ba sao nữa mà vẫn không đấm được nó. Thế chứ lại. Sợ thật. Thực ra là từ, từ cái giai đoạn giữa game mà tôi biết là cái bộ này là cái bộ chơi được rồi anh em ạ. Bởi vì nó đấm cả 9 Warrior, nó đấm cả cả cả uh, Gladiator rồi nó đấm cả gót đỏ mà. Nên là tôi biết là cái bộ này giữa game là nó chơi được đấy. Nhưng mà xây dựng như nào thì chắc là phải xem lại clip Tôi sẽ phải nghiên cứu lại trận đấu này Tôi xem là đối thủ xây dựng cái kiểu gì Mà chuỗi nó, nó, nó được to như thế Chuỗi nó được khá là dài Sau đó đến late game thì nó đánh với cái đội hình này là phải nói là siêu lết rồi đấy Và đánh là có thể thắng được Đấy, có thể thắng được tôi nếu mà có đồ ờ, vì nó không có MKB là nó vẫn đang cầm hòa tôi thôi nó thằng này nó còn đen nó còn không có cả ba tia cơ anh em. Thằng này mà nó có ba tia nữa với cả cái MKB nữa thì chắc chắn là tôi thua rồi. Không thắng được. Không thắng rồi. Ơ, thắng này, thắng này, thắng này, thắng này. Còn có tí máu thôi. Cái lông rút máu rồi kìa. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Úi Được anh em ơi. Được, được. Kết thúc trận đấu luôn. <laughs> Tốt quá, tôi phải ra tôi phải thử ngay. Hay quá nhờ. Được đấy. Cảm ơn nhá, cảm ơn từ đây nhá Trận này nói chung là tôi thắng thì nó cũng vẫn là may mắn thôi May mắn anh em ạ, do đối thủ không có đồ Đấy, còn cái đội hình của tôi nó là mắc binh rồi Đồ đạc của tôi là ok, rất ok rồi nhá Đấy, đồ là mắc binh rồi Đấy, đội hình là cũng mắc binh Mạnh nhất rồi, 3 meter lít 4 đỏ, à 6 đỏ rồi Nhưng mà, đấy, thắng ở trận đấu này này là bởi vì đối thủ không có cái MKB Đó, nó là như thế cơ anh em ạ Đấy, cái lý do thắng ấy là bởi vì là Do đối thủ là đồ nó khèo Đồ nó đen Chứ còn về đội hình nhá Là cái đội hình này của tôi nó còn ở cửa dưới cơ Căng không? Căng đấy Căng đấy anh em Căng đấy Rồi Tôi sẽ thử ngay thôi Tôi sẽ ra tôi sẽ test ngay nha anh em nhá Và rất hy vọng là sẽ đủ cái số lượng người like Đấy anh em thấy hay thì để lại tôi một like nhá Và nếu mà đủ 200 like Thì tối nay tôi sẽ chơi thử cái đội hình của Tu đây Nhá anh em nhá và tôi sẽ biến nó thành một cái layup nó hoàn thiện hơn Để nó sẽ trở thành cái bí kỹ của tôi và sau khi tôi ra được một cái cái cái quá trình mà cái cách build đội hình ấy thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em nhá. Ok không? Rồi rất là cảm ơn các anh em.